đến ta đang thật cảm là em ta nói hết nha không bắt em thương đôi mắt của anh cho con tim nhớ mong khi cơn mưa đến rơi, vội vàng đôi tay anh lướt qua chẳng bao. anh muốn bên anh thật gần Chỉ muốn bên anh thật gần nhẹ nhàng Cơn gió lướt qua dịu nhẹ nhàng bay qua giấc mơ của em chỉ một giây thôi người ơi cùng làm tim em xuống sao nắng buông qua khung cửa chạm vào đôi mi vẫn như còn thương lạc vào đôi mắt của ai làm cho con tim nó chỉ muốn bên anh thật gần nhẹ nhàng cơn gió lướt qua làn tóc